Để tôi đưa bạn về Cảm ơn Mình không cần vệ sĩ Bạn thích nghe nhạc gì? có Rock nghe đã hơn Thì đi về nghe đi Mình mới có đĩa nhạc quốc Được lắm Còn không biết cho mượn nữa